thưa quý vị nền công nghiệp hùng mạnh của châu âu đã trải qua những thập kỷ phát triển ngoạn mục nhờ nguồn cung khí đốt giá rẻ tưởng chừng như bất tận từ nga cho đến khi dòng chảy năng lượng này bị khóa lại đột ngột để châu lục vào một viễn cảnh đầy bất chắc chưa từng có để hiểu hơn những mối nguy mà nền kinh tế châu âu đang phải đối mặt xin mời quý khán giả cùng chúng tôi theo dõi phần bình luận quốc tế với tựa đề khủng hoảng năng lượng đẩy châu âu tới bờ vực của kỷ nguyên phi công nghiệp hóa một bài bình luận được chắp bút bởi tác giả nhà báo lập nguyễn nguồn cung năng lượng hết sức dồi dào mà Nga cung cấp cho châu Âu đã gần như không gặp phải bất kỳ sự cố gián đoạn nào kể từ sau chiến tranh lạnh, thậm chí vào cả những thời điểm được coi là căng thẳng nhất trong quan hệ giữa Moscow với phương Tây. Tuy nhiên, kể từ khi cuộc chiến tranh Ukraine nổ ra, dòng chảy khí đốt từ Nga sang Liên minh châu Âu EU bắt đầu gặp nhiều vấn đề. Tác động của việc nguồn khí đốt Nga đối với kinh tế châu Âu bị cắt giảm là hoàn toàn có thể thấy rõ nền kinh tế khu vực giờ đây đang bị đẩy tới bờ vực Nga của một cuộc suy thoái nghiêm trọng Hungary, và Ba kéo dài. Nhạt vì xung đột Ukraine. Các ngành sản xuất công nghiệp của châu Âu đang hứng chịu những tổn hại to lớn phủ, mà giới phân tích cho rằng chúng sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng và lâu dài. Nhất ở châu Âu, trong Không giống như Mỹ, châu Âu dựa vào các ngành sản xuất và công nghiệp nặng như những trụ cột cho tăng trưởng kinh tế trong những thập kỷ qua. Các ngành công nghiệp thép, hóa chất và ô tô đã đóng một tỷ trọng lớn cho nền kinh tế khu vực trong cuộc khủng hoảng năng lượng mà châu Âu đang phải quan toàn mình chống lại hiện nay. Hầu như không có một doanh nghiệp nào trong lục địa tránh được tác hại từ ngành thép và nhôm tới ô tô, kính, gốm và thậm chí cả các công ty sản xuất giấy vệ sinh. Một số ngành có mức tiêu thụ năng lượng rất lớn như luyện kim chẳng hạn đang chứng kiến cảnh hàng loạt nhà máy và cơ sở sản xuất đóng cửa. E các nhà phân tích và quản lý trong ngành này thậm chí còn lo ngại rằng những nhà máy này sẽ không bao giờ mở cửa trở lại, làm hàng nghìn người mất công ăn việc làm vĩnh viễn. chính trị gia quyền lực Rõ ràng các tập đoàn sản xuất kim loại sử dụng nhiều năng lượng là những đối tượng chịu trận hàng đầu trong cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay. Trước khi chiến sự Ukraine nổ ra, giá điện trên toàn châu Á vốn đã cũng đã tăng vọt do một loạt yếu tố bất lợi xuất hiện đồng thời, bao gồm khủng hoảng năng lượng, trục trặc tại các nhà máy điện hạt nhân ở Pháp sản lượng thủy điện giảm mạnh Âu, trong bối cảnh thời tiết khô hạn chưa từng có trong mùa hè. Đã không còn tồn tại. Rõ ràng, một cuộc suy thoái nghiêm trọng trong mùa đông này là một nguy cơ thực sự mà châu Âu khó có thể tránh được. Và cuộc khủng hoảng năng lượng đã bắt đầu có những tác động thực sự qua việc mức giá năng lượng điên rồ tác động thông qua các doanh nghiệp đến người dùng. Nó thể hiện rõ trên các hóa đơn mà từng hộ gia đình nhận được. Tuy nhiên, tổn thất đối với kinh tế còn nghiêm trọng hơn nhiều. Ngân hàng Đức Deutsche Bank dự báo tổng sản phẩm quốc nội GDP của toàn khu vực Eurozone sẽ giảm gần 3% trong thời gian từ quý 2 năm nay đến quý 2 năm sau. trong đó có Một cú giảm sâu từ đỉnh xuống đáy, lớn hơn cả trong thời kỳ khủng hoảng nợ công của khu vực Eurozone cách đây một thập kỷ. Nhưng Mặc dù một số chuyên gia kinh tế vẫn cho rằng châu Âu đang ở vào một vị thế tốt hơn nhiều so với thời điểm cách đây 2 đến 3 tháng nhờ những nỗ lực được triển khai quyết liệt từ mùa xuân mà chúng đã giúp khu vực này đa dạng hóa nguồn cung cấp khí đốt trong lúc nguồn Trong khi 65% người Ba Lan ủng hộ việc duy trì các lệnh mua khí đốt hóa lỏng LNG từ Mỹ. Người Hungary ủng hộ khí đốt tự nhiên nhập khẩu qua đường ống từ Nga hiện chỉ chiếm 9% toàn bộ nhập khẩu khí đốt của EU so với mức 41% của năm ngoái, theo số liệu của Ủy ban châu Âu EC. Tuy nhiên, vấn đề là cuộc khủng hoảng năng lượng của châu Âu sẽ còn kéo dài. Việc tích trữ khí đốt trong năm 2023 sẽ là một thách thức còn hơn so với năm nay, do nguồn năng lượng dự trữ hữu của châu Âu cho đến nay được xây dựng chủ yếu nhờ vào lượng khí đốt nhập khẩu của Nga trước đó, trong khi vào năm tới, nguồn này có thể bị cắt hoàn toàn nguy cơ nguồn cung khí đốt từ Nga đứt gãy hoàn toàn đang trở thành sự thật khi hãng khí đốt Gazprom của Nga mới đây lên tiếng cảnh báo có thể áp đặt trừng phạt đối với công ty khí đốt quốc doanh Naftogaz của Ukraine. Một động thái sẽ khiến dòng chảy khí đốt của Nga qua Ukraine bị chặn lại hoàn toàn đã chỉ Ngoài ra, ra quan điểm sự cố dò dỉ hai đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 mới đây cũng cho thấy mức độ hết sức dễ tổn thương của cơ sở hạ tầng năng lượng châu Âu là như thế e nào. Để huấn luyện quân đội Ukraine. Theo một báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, chỉ là một dấu hiệu mới nhất cho thấy sự khác biệt ngày càng lớn giữa bộ tứ Trung Âu. khu vực có thể thuộc về bất chấp những khác biệt hiểm cuộc xung đột ở Ukraine, Ba Lan và Hungary vẫn chia sẻ quan điểm về pháp quyền cũng như là vai trò của các thể chế EU. Tháng trước, các nghị sĩ của đảng PiS cùng đảng Dân tộc Chủ nghĩa khác đã bỏ phiếu chống lại Arcelor Misto SA, một trong những tập đoàn sản xuất thép lớn nhất thế giới, dự kiến đóng cửa một lò luyện thép của tập đoàn này ở Bremen, Đức và giảm sản lượng tại một nhà máy xốp ở Hamburg. Arcelor Metal cho đến nay đã buộc phải giảm mức tiêu thụ khí đốt khoảng 40% so với kế hoạch mà công ty đề ra vào thời điểm đầu năm. Trên khắp lục địa châu Âu, lượng nhôm dự trữ đang dần cạn kiệt, dẫn tới việc nhiều công ty phải nhập khẩu kim loại này từ Trung Quốc. Tuy nhiên thì ông cho rằng theo Eurometox, một tổ chức vận động hành lang của ngành công nghiệp kim loại châu Âu, giới phân tích cho rằng sản lượng phôi nhôm nguyên liệu của châu Âu đang giảm dần về mức không, khiến cho châu lục chỉ còn tồn tại ngành tái chế nhôm, sản xuất sản phẩm nhôm cho những ngành như đóng gói, nhưng không thể dùng vào việc sản xuất bánh xe, cụm phanh hay linh kiện cho máy bay. Các nhà máy luyện nhôm ở châu Âu hiện không thể kéo dài các hợp đồng điện hiện có. Để sản xuất ra một tấn nhôm, các nhà máy phải cần đến 15 MW điện, tương đương với 9.000 euro theo mức giá điện hiện tại trong khi giá một tấn nhôm là chưa tới 2.000 euro, theo Hiệp hội Kim loại Đức WWF Mentoli nhà máy nhôm San Ciprian của hãng Alcocorp ở Tây Ban Nha, nhà máy sản xuất kẽm Portovismi của Glencore PLC ở Italy và các nhà máy sản xuất kim loại của Trafigura Group ở Hà Lan, Pháp và Bỉ đều phải buộc giảm sản xuất hoặc đóng cửa. Trong một bức thư gửi quan chức EU mới đây, Hiệp hội Kim loại màu châu Âu Eurometos cho biết khoảng một nửa công suất nhôm và kẽm của châu Âu đang bị tê liệt, bên cạnh việc cắt giảm mạnh sản xuất silicon silicon và phôi thép. Công ty hóa chất lớn nhất Ba Lan, Grupa Azoty, đã dừng sản xuất một số loại phân bón chủ chốt do chi phí năng lượng đầu vào tăng vọt. Và đây cũng là một trong những nạn nhân mới của cuộc khủng hoảng khí đốt ở châu Âu. Cho phép Azoty à, là nhà sản xuất phân bón lớn thứ nhì Liên minh châu Âu EU và cũng là một trong những nhà tiêu thụ khí đốt lớn nhất ở Ba Lan, sử dụng tới hơn 20 gigawatt điện mỗi năm. Yara International, ASA, tập đoàn sản xuất phân bón khổng lồ của Na Uy, cũng đã cắt giảm tới 65% sản lượng ammoniac tại các nhà máy của công ty này trên toàn cầu do nguyên nhân khí đốt là nhiên liệu đầu vào chủ chốt của các nhà máy sản xuất phân bón của hãng này. Trong tổng số 3 nhà máy sản xuất ammoniac thuộc tập đoàn này, hai nhà máy đã ngừng sản xuất từ cuối tháng 8 cơ sau Kỹ sư trong các nhà máy sản xuất phân bón của Yara đang phải điều chỉnh máy móc để thích ứng với ammoniac nhập khẩu có hàm lượng nước cao hơn. Do công ty hiện phải chuyển sang sử dụng ammoniac nhập từ Mỹ, Trinidad và các nhà cung cấp khác để thay thế cho ammoniac tự sản xuất trước đây. Công ty phân bón Hà Lan OCINV cũng đang phải nhập khẩu thêm ammoniac thông qua cảng Rotterdam. Công ty có kế hoạch đến năm 2023 tăng gấp 3 lần công suất nhập khẩu ammoniac tại cảng này và mở rộng một cơ sở sản xuất ở Bournemouth, Texas, Mỹ để sản xuất ammoniac và vận chuyển sang châu Âu. Việc này rõ ràng mang lại lợi thế cho phía Mỹ CEO Ahmed al của OCI nói về sự leo thang giá năng lượng. Việc công suất của tất cả các nhà máy trên khắp châu Âu suy giảm có thể gây ảnh hưởng lan rộng ra khắp các chuỗi cung ứng khác. Các nhà sản xuất ô tô trên khắp lục địa đang gánh chịu những tổn thất trực tiếp lẫn gián tiếp từ những trục trặc trong chuỗi cung ứng. Tập đoàn xe Đức Volkswagen AG cho biết họ đang phải tích trữ các sản phẩm kính như cửa sổ và kính chắn gió của ô tô vì lo ngại rằng tình trạng thiếu khí đốt sẽ khiến các công ty sản xuất kính phải ngừng sản xuất. Một người phát ngôn của Safran SA, một công ty Pháp chuyên sản xuất động cơ máy bay và thiết bị quốc phòng cho biết, chuỗi cung ứng gặp khó khăn đã khiến công ty không thể tăng sản lượng. Đến nay, công ty này hiện vẫn cố gắng tìm mua được sản phẩm từ các nhà cung cấp hiện tại, nhưng tình hình có thể sẽ sớm thay đổi. Trong lĩnh vực thực phẩm, các nhà máy đường cũng phụ thuộc vào nguồn điện phát bằng khí đốt. Trong tháng 9 này, cơ quan quản lý cạnh tranh của Đức đã cho phép 4 công ty sản xuất đường hợp tác với nhau trong trường hợp bị cắt khí đốt, chẳng hạn nhường công suất cho nhau. Nếu các nhà máy sản xuất đường phải tạm dừng hoạt động, một lượng lớn củ cải đường thu hoạch được có thể sẽ bị thối rữa và giá nhiều mặt hàng khác sẽ bị đẩy lên giữa lúc lạm phát thực phẩm hiện đã cao ngất ngường một số nhà sản xuất có thể nhanh chóng khởi động lại khi tình hình nguồn cung năng lượng được cải thiện. Nhưng đối với các doanh nghiệp trong ngành thép và nhôm, việc mở cửa lại cơ sở sản xuất là một quy trình kéo dài và tốn kém, thậm chí không mang lại lợi ích tài chính. Ngay cả các công ty sản xuất giấy toilet cũng không phải là ngoại lệ. Hauker GmbH, một hãng sản xuất giấy toilet và sản phẩm vệ sinh của Đức mới đây tuyên bố vỡ nợ và xin được bảo hộ trước các chủ nợ. Nguyên nhân dẫn tới vụ phá sản là công ty không thể tiếp tục tăng giá sản phẩm tới mức đủ để bù đắp cho giá nguyên liệu giấy tăng cao, bắt nguồn từ giá năng lượng đắt đỏ. Tom Price, trưởng bộ phận chiến lược Nga hàng hóa cơ bản khi của Ngân hàng Hungary, đầu tư Liberum đã so sánh cú sốc năng lượng ở châu Âu hiện nay giống với cuộc khủng hoảng năng lượng mà nó đã hạ gục ngành công nghiệp nhôm của Nhật Bản đón tiếp một số chính trị gia cực hữu nổi bật nhất ở châu Âu, trong đó có Thủ tướng Hungary Viktor Đây là một diễn biến nghiêm trọng Sau cuộc hội của ở Wasa, nhóm các nhà lãnh đạo đã tuyên bố chống lại nỗ lực tạo ra một quốc gia châu Âu mới và đưa ra những cam kết sẽ tăng cường hợp tác cùng nhau tại Nghị viện châu Âu. Chỉ vài Franziska, tháng sau hội nghị thượng đỉnh Tổng Giám đốc Hiệp hội Kim loại Đức cho rằng cần phải có sự hỗ trợ khẩn cấp ngay bây giờ. Nếu không, chúng ta sẽ đối mặt với quá trình phi công nghiệp hóa ở Đức cũng như toàn bộ châu Âu trong khi Ba Lan cũng giống là như một các trong những quốc gia ủng hộ Ukraine nhiệt thành nhất, về một kêu gọi trừng phạt cứng rắn hơn với Nga, thì lãnh đạo của Hungary lại Điều gọi Tổng thống Volodymyr Zelensky là đối thủ của mình này, và đổ lỗi cho EU đã gây ra lạm phát khủng hoảng năng lượng vì chính sách trừng phạt Nga. Đó rạn nứt trở nên rõ ràng nhất vào hồi tháng 4 khi mà Jaroslaw Kajunsky, chính trị gia quyền Dữ liệu sơ bộ của, Lan, của cơ quan thống kê Đức công bố ngày 7 tháng 10 cho thấy chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 8 năm 2022 của nước này giảm 0,8% so với một tháng trước đó. Thành thần các chuỗi cung ứng tại Đức đều tắc nghẽn do những biến động trên thế giới, nhưng các lĩnh vực sản xuất sử dụng nhiều năng lượng như hóa chất, thủy tinh và kim loại là những ngành ghi nhận mức giảm lớn hơn nhiều, giảm tới 2% so với tháng 7. Ba Lan gần ngành đây sản xuất công nghiệp của Đức, lĩnh vực chiếm hơn 1 phần 5 nền kinh tế của nước này, đang có nguy cơ không vượt qua được cuộc khủng hoảng hiện nay khi có hàng loạt công ty đang phải cắt giảm sản lượng, tiến hành sa thải nhân viên hoặc chuyển hoạt động ra nước ngoài để đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng. Frederick Persin, giám đốc điều hành khu vực Trung và Đông Âu của, Premium Group, tập đoàn sản xuất dây cáp thuộc sở hữu của Italy, chia sẻ với kênh CNN Business rằng nhưng chi phí năng lượng hiện nay là mấu chốt của tất cả các vấn đề. Persin nói, trước đây, năng lượng chỉ là một phần nằm trong chi phí sản xuất. Theo Nhưng Chris giờ đây, Bilski, nó đã trở thành một thứ có thể khiến doanh nghiệp của bạn phải ngừng hoạt động nhưng họ không thể làm vậy vì tại tri nhà máy của tập đoàn thiện tại Đức trong năm 2022 dự kiến tăng 4 lần so với năm 2021. Trụ năm sở tại Anh thực hiện gần đây đã cho thấy sự khác biệt trong dư chi phí năng lượng đối với xung đột nga Ukraine, trong khi 65% so người Ba Lan ủng hộ việc duy trì các lệnh trừng phạt chống Nga, thì 32% người Hungary ủng hộ chính sách này của EU. Giá e khí đốt tại Đức đã tăng gần 400% trong năm nay. Tính đến đầu tháng 9, Prysmian buộc phải cắt giảm 10% nhân lực trong các cơ sở sản xuất của tập đoàn ở Đức, Romania, Hungary và Cộng hòa Séc trong vòng 3 tháng qua và triển vọng sẽ còn tồi tệ hơn nữa trong thời vẫn không thực sự coi Nga là một mối đe dọa an ninh trực tiếp. Của Liên đoàn vấn đề này, hai nước không nhìn thấy Âu, bất kỳ quan điểm chung nào. E Sau nhiều tháng hai lạnh nhạt, Hungary cũng đang cố gắng hàn gắn với nước láng giềng. Sau cuộc bầu cử hồi tháng 5, tân Tổng thống Hungary đóng cửa, Catalin Novas đã thực hiện máy sản xuất nước ngoài có quy mô vừa và nhỏ, nỗ lực củng cố liên minh, trái ngược với tuyên bố của nhóm trong cộng đồng Slovakia tuần trước đã tổ chức một cuộc hội nghị quy tụ tổng thống của bốn nước ở trong nhóm để thảo luận về an ninh khu vực và khủng hoảng năng lượng nhưng với những người khổng lồ sau trong kiện, cùng ngành nghề, các công ty này của Đức Zuzana đã sử dụng nguồn khí đốt giá rẻ ổn định từ Nga từ thập niên 1990 để vận hành các cơ sở sản xuất của họ. Và khi nguồn năng lượng này mất đi, họ hoặc phải đi tìm các nguồn thay thế hoặc phải chuyển hoạt động sang các khu vực hoặc quốc gia có nguồn năng lượng rẻ hơn để duy trì sản xuất. Đây là điều mà tập đoàn Prismian đang thực hiện. Đầu năm nay, tập đoàn này đã chuyển hoạt động động sản xuất dây cáp từ các nhà máy của họ ở Đức sang Hungary và Cộng hòa Séc để tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, Prismian cũng bắt đầu mua các linh kiện từ Thổ Nhĩ Kỳ thay vì tự sản xuất để cắt giảm tiêu thụ năng lượng vẫn Tất có thể cả những ngành công nghiệp nặng khác của châu Âu cũng đều đang chứng kiến một sự thay đổi e tương tự. tài trợ Theo một cuộc khảo sát hồi tháng 9 vừa qua của Hiệp hội ngành công nghiệp ô tô Đức, 85% nhà sản xuất ô tô cho rằng Đức là một địa điểm kém cạnh tranh vì giá năng lượng cao và nguồn cung không đảm bảo. Chỉ có 3% số công ty tham gia khảo sát cho biết họ có kế hoạch đầu tư trong thị trường nội địa, trong khi có tới 22% muốn Vâng, chuyển đầu tư của họ ra nước ngoài. Tôi không nghĩ rằng hai quốc gia Thủ từng là chi kỷ có thể dễ dàng hòa giải và vượt qua rào cản này vào thời điểm hiện tại. EU nhằm vào Nga là tự mình hại mình. Ông Orbán nói Giữa lúc châu đang Ukraine chảy máu thẳng, trong khi Nga tiếp tục kiếm tiền và chính sách trừng phạt của Brussels đã thất bại và cần phải được thay đổi. Phát biểu nói trên của Thủ tướng Hungary được đưa ra đúng vào ngày EU công bố gói trừng phạt thứ 8 nhằm vào Nga, bất chấp việc khối này đang gặp vô vàn khó khăn. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu Thư trả lời của Bộ trưởng Quốc phòng Nga ngày 10 tháng 10 cho biết họ đã tiến hành cuộc điều tra Lao về tình huống vì giá khí đốt tăng phi mã. Một loạt công ty châu Âu trong các ngành công nghiệp thép, phân bón và nhiều sản phẩm đầu vào quan trọng khác đang dịch chuyển hoạt động sang Mỹ do bị thu hút bởi giá năng lượng ổn định và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ Mỹ. Đáng chú ý, trong bối cảnh giá năng lượng biến động chóng mặt cùng với những vấn đề dai dẳng trong chuỗi cung ứng toàn cầu đang đe dọa đẩy châu Âu vào nguy cơ đối mặt với điều mà một số chuyên gia kinh tế gọi là kỷ nguyên phi công nghiệp hóa. Điều này đang tạo ra một sân chơi mới với lợi thế ngày càng nghiêng về phía Mỹ, đặc biệt là đối với những công ty chuyên về lĩnh vực hóa chất, sản xuất pin và các sản phẩm có hàm lượng năng lượng lớn. Mặc dù Mỹ cũng đang phải đối đầu với nhiều thách thức như lạm phát kỷ lục, những thách thức trong chuỗi cung ứng cùng nguy cơ suy thoái. Giới phân tích vẫn cho rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới này đang nổi lên sau đại dịch COVID-19 một cách tương đối mạnh mẽ trong bối cảnh nền kinh tế thứ hai thế giới là Trung Quốc tiếp tục đóng cửa do dịch bệnh, còn kinh tế châu Âu hoàn toàn đảo lộn vì cuộc chiến tranh Ukraine và khủng hoảng năng lượng. Ở Moray, những kế hoạch đầu tư mới của Mỹ vào các dự án cơ sở hạ tầng và các dự án năng lượng xanh, đặc biệt vào ngành công nghiệp bán dẫn, đã làm gia tăng sức hút của Mỹ đối với các nhà đầu tư châu Âu. Nga sau đó được xác định Theo các chuyên gia phân tích, mặc dù châu Âu hiện vẫn là một địa điểm đầu tư hấp dẫn trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, nhờ sở hữu một lực lượng lao động công nghiệp có trình độ cao, cũng như bởi nhu cầu khổng lồ bị dồn nén trong đại dịch COVID-19. Nhưng vấn đề chủ yếu nằm nằm ở chỗ tình trạng giá năng lượng cao ngất ngường sẽ kéo dài đến khi nào. Một số nhà kinh tế cho rằng các nhà sản xuất khí đốt ở những nước như Canada, Mỹ và Qatar không thể thay thế hoàn toàn được nguồn khí đốt mà Nga đã cung cấp cho châu Âu, ít nhất là trong trung hạn. Stefan Bogat, CEO của RHI Magnesita NV, một công ty sản xuất vật liệu chịu nhiệt có trụ sở ở Áo cho rằng nếu châu Âu không thể tìm được nguồn cung khí đốt rẻ hơn hoặc đẩy mạnh việc sản xuất năng lượng tái sinh, các công ty cuối cùng sẽ buộc phải đi tìm nơi khác để tồn tại. Bogart tỏ ra lạc quan về triển vọng nhu cầu thép ở Mỹ tăng lên nhờ các chính sách hỗ trợ của Mỹ tập trung vào lĩnh vực năng lượng xanh. Ông này khẳng định, chúng tôi sẽ tăng cường đầu tư vào Mỹ. Chúng tôi rất rất lạc quan về Mỹ. Hãng thép ArcelorMittal SA có trụ sở tại Luxembourg mới đây cũng cho biết sẽ cắt giảm sản xuất tại hai nhà máy ở Đức, đồng thời công bố kết quả kinh doanh tốt hơn dự báo của một nhà máy mới được hãng này đầu tư ở Texas, Mỹ trong năm nay. Aditya Mittal, giám đốc điều hành của Axeler Mittal nói rằng thành công của cơ sở sản xuất này một phần nhờ giá năng lượng cạnh tranh và cụ thể là giá hydrogen rất mềm ở Texas. Sven Thorhoster, CEO của một công ty phân bón khổng lồ Yara International ASA có trụ sở ở Na Uy cho rằng các nhà sản xuất ở châu Âu sẽ rất khó có thể duy trì năng lực cạnh tranh nếu như giá năng lượng không giảm xuống hoặc thiếu vắng sự hỗ trợ giống như ở Mỹ. Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu cả một núi những thách thức hiện nay bắt nguồn từ việc mất nguồn khí đốt giá rẻ sẽ chỉ là những vấn đề mang tính tạm thời, hay chúng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới phi công nghiệp hóa ở châu Âu. Tất cả các nước ở châu Âu đang nỗ lực tìm kiếm nguồn cung khí đốt thay thế từ các nhà cung cấp khác trên thế giới, như đẩy mạnh việc nhập khẩu khí hóa lỏng LNG từ Mỹ và Qatar chẳng hạn. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất là châu Âu từ nay có thể sẽ không bao giờ tiếp cận với nguồn khí đốt giá rẻ của Nga nữa và nguồn khí đốt này vốn là bầu sữa đã giúp châu Âu lâu nay có đủ sức để cạnh tranh với một nước Mỹ giàu tài nguyên cũng như giúp bù đắp những yếu tố bất lợi của khu vực này như chi phí nhân công rất cao và quy định Nga hết sức ngặt nghèo khi chi kỷ về Hungary, lao động ba và Lan môi lạnh trường. vì xung đột Việc Ukraine. các nhà máy đồng loạt giảm hoạt động hoặc đóng cửa đã giúp châu Âu tiết kiệm được lượng lớn khí đốt dự trữ đủ trong mùa đông đón tiếp Cùng một với nỗ lực tìm kiếm các nguồn cung thay thế, ở châu Âu, các trong nước đó có Liên minh châu Âu EU được cho là đã đạt được mức dự trữ khí đốt nhóm các nhà lãnh đạo đã tuyên bố chống lại đến 80% công suất. Theo các nhà phân mới và nước dự trữ này kết thể tăng cường hợp tác sống sót tới mùa xuân mà không cần phải chia khẩu phần khí đốt, ngay cả trong trường hợp nguồn cung khí đốt Nga chấm dứt hoàn toàn.